Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Chào mừng mọi người đến với Du học chữa lành. Đây là một podcast mà mỗi tuần Hằng sẽ được trò chuyện với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Mong rằng những câu chuyện và các góc nhìn đa chiều sẽ giúp mọi người có thể hiểu thêm và tìm được sự đồng cảm về cuộc sống ở hải ngoại. Chào mừng chị Dung đến với Du học chữa lành. Rất là cảm ơn chị đã dành thời gian để nói chuyện với em ngày hôm nay. Chắc là trước hết chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân của mình cho mọi người được biết được không? Cảm ơn em đã ờ, mời chị đến chương trình ngày hôm nay. Chị thấy ờ, đề tài với cả ý tưởng ờ, của podcast của Hằng rất là thú vị Ờ, mình rất là vinh dự được, ờ, góp mặt hôm nay, ờ, để chia sẻ câu chuyện của mình với cả mọi người. Ờ, chị tên là Dung và hiện tại thì, ờ, chị, ờ, đã và đang sinh sống ở châu Âu được, ờ, 5 năm rồi. Ờ, chị, ờ, sang đây theo diện du học và chị cảm thấy như là cái hành trình, ờ, học của chị nó là kéo dài như là suốt đời luôn. <laughs> Sau 5 năm chị vẫn là học sinh. Sau năm vẫn là học sinh và cái nước mà chị học lúc đầu tiên và nước hiện tại là là hai hoàn toàn khác nhau, đúng không? Ừ, lúc đầu chị, à, mới sang thì, à, chị, ờ, sang Ý. Tại vì, ngày xưa thì bố mẹ đi làm, ở nhà một mình có cái tivi suốt ngày xem Discovery, suốt ngày xem mấy cái chương trình, ờ, ờ, du lịch các thứ thì, ờm, họ hay quay Venice với cả Rome. Ờ, với cả mình thì cũng rất là thích, ờ, ờm, gọi là gì nhở Ờ Nghệ thuật với cả kiến trúc và cũng hay xem những cái chương trình đó thì họ cũng cứ nhắc hoài Paris, Rome rồi những cái, ơ, ờ, thành phố lớn ở châu Âu á. Thì, ờ, sau đấy thì mình có một ước mơ là sau này lớn, ơ, ờ, không biết là có được sang, ờ, Rome sống không nhưng mà cũng được phải đồng một lần sang để du lịch. Thì, ờm chị ờ, sau khi ra trường ở Việt Nam, sau khi học đại học xong thì có đi làm, thì trong quá trình đi làm thì cũng, ơ, ờ, tìm hiểu muốn đi du học, thì, ờ, rất là may mắn đã được nhận vào, ờ, trường, ờ, Rome một là Sapienza. Ờ, sau đấy thì, ờ, chị đã chuyển sang Rome sống được, ờ, tầm hơn 2 năm. Sau 2 năm thì chị lại tiếp tục, ờ, <laughs> hành trình, ờ, sự học, ờ, muôn đời của chị, chị lại sang, ờ, Paris <laughs> học, ờ, thêm một, ờ, bằng nữa được một năm. Rồi, ờ, chuyển về, ờ, chị ở Pháp được cũng được 2 năm và chuyển về, ờ, Bordeaux ở một năm để đi làm. Và sau đấy thì, ờ, dòng đời ừ, hơn một năm, ở hơn một năm ở Bordeaux, và sau đấy dòng đời sôi đẩy. <laughs> Bây giờ lại đẩy chị dạt sang Berlin. <laughs> Ôi, đi một vòng rồi ta lại gặp nhau ở Berlin, đúng không? <laughs> Đấy, rất là buồn cười tại vì ở châu Âu 5 năm nay, hàng cũng ở châu Âu 5 năm nay mà đến bây giờ mới được gặp nhau ở ừ. Berlin. <laughs> Chưa một cái cuộc hẹn nào. Cho em hỏi là cái đồ ăn sáng của chị trước và sau khi đi du học nó thay đổi như nào? À, thay đổi về đồ ăn sáng của chị thì không có gì nhiều tại vì thật ra là từ trước đến giờ chị rất lười ăn sáng <laughs> nên là chị đi đâu thì <laughs> cái bàn ăn sáng của chị nó cũng trống trơn không à nhưng mà uh, nếu mà bình thường thì như kiểu là ở nhà mình ý ăn sáng thì ờ, chị thấy ờ, đồ nói chung là tràn ngập luôn ấy. Mình đi ra ngoài chợ thì mình thấy là có bà bán, ơ, ờ, ờ, xôi này, có bà bán, ơ, ờ, bánh cuốn này, rồi có bà bán bún này. Nhưng mà sang đây thì, ờ, hầu như là ví dụ như là lúc mà chị ở Ý hay là ở Pháp thì họ rất là chuộng ăn đồ ngọt, ờ, trong buổi sáng. Họ ăn, ờ, bánh ngọt này, họ ăn croissant, họ ăn, ờ, ờ, toàn đồ ngọt thôi và uống cà phê. Ờ, cũng có bên ví dụ như là chị chuyển sang đây, bên đức này thì chị, ờ, có ăn sáng với một gia đình Đức thì họ có thêm, ơ, ờ, như kiểu là, thịt nguội hay là fromage nữa. Nhưng mà ở bên Ý hay là bên Pháp thì chị thấy là họ đều là ăn đồ ngọt cả. Mà Chị không biết chị, ờ, chắc là cũng là do mình, ờ, Việt Nam quen rồi ấy, nên là ăn đồ mặn, ờ, cho buổi sáng ấy, nên là mình ăn đồ ngọt xong rồi mình thấy như kiểu bị hyper không à, kiểu nhiều đường quá. <laughs> Xong cả ngày mình bị hyper. Đường xong lại còn cà phê. <laughs> Ờ, xong còn béo chết ra ấy. Đúng rồi, béo. <laughs> Cũng béo. Ừ, nhưng mà từ trước đến giờ thì nói chung là chị cũng lười ăn sáng ấy, nên là chị cũng không ăn sáng mấy. Ừ, Thế tại vì em thì chưa ở Ý bao giờ, em chỉ đến du lịch thôi. Kiểu, em thấy là cái cái hình dung của chị về nước Ý trước khi đi Ý và sau khi ở Ý thì nó khác nhau như thế nào? Ờm, thực ra ấy, ờ Giải thích như thế nào nhỉ? Tức là em chị hiểu ý câu hỏi của em, tức là khi mà trước khi mà mọi người chị cũng thế, trước khi mà đi đâu đấy, đi du lịch đâu đấy hay là chuyển nó ờ, thực ra mình chuyển hẳn sang một đất nước khác để sinh sống thì mình phải chuẩn bị rất là kỹ càng. Mình phải, ờ, tìm hiểu, ờ, về, ờ, ờ, cuộc sống hàng ngày này, về văn hóa này, về ngôn ngữ này và về, ờ, nói chung là tính cách, đặc điểm, ờ, của từng vùng miền nữa. Thì chị cũng có tìm hiểu. Nhưng mà chắc là tại vì trí nhớ của chị không được tốt lắm. <laughs> Nên là sau khi tìm hiểu xong <laughs> thì chị cũng đâu để vào đấy. <laughs> là chị, ờ, đi sang Ý thêm một tâm trạng là chị không biết phải, ờ, mong đợi điều gì. Chị chỉ biết là nó đẹp, rất là đẹp, thì đúng là thật là đúng đúng thật là nó rất rất đẹp. Trời ơi, chị nhớ lần đầu tiên chị, ờm mới bước sân ờ, mới bước chân sang, ờ, sân bay của họ thì thấy là ờ, rất là hoành tráng rồi, tại vì sân bay của, ờm, Rome thì là, ờ, hầu như là năm nào cũng được bình chọn là top đầu của châu Âu hay là của thế giới, sân máy rất là đẹp. Sau đấy thì, ờ, chị, ờ, đi về cái khu nhà trọ à, cái khu, ờ, chị thuê Airbnb, ờ, cái tối đầu tiên ấy, thì khu đấy thì cũng cũng không phải là trung tâm, cũng không xa trung tâm lắm nhưng mà cũng chỉ là khu dân cư không có gì nổi bật. Ờ, cũng thấy họ cũng khá là quy củ rồi sạch sẽ, rồi, ờ, rất là trồng nhiều cây xanh nọ kia nhưng mà cũng chưa chưa thấy thấy có gì nổi bật. Nhưng mà đến, ơ, ờ, hôm sau thì chị bắt đầu lò dò chị đi chị, à, tìm hiểu rồi chị đi xung quanh, ơ, ờ, thành phố thì bắt đầu mình cảm thấy là thực sự là choáng ngợp. Trời ơi, mình xem trên tivi mình biết là nó rất rất đẹp rồi, nhưng mà đến lúc mà đứng trước, ơ, ờ, như là thác nước Trevi hay là đứng trước Colosseum ở thì rất rất choáng ngợp em ạ. Mình không thể nào mà tưởng tượng được tại sao mà ngày xưa không có công nghệ, không có ờ, máy móc mà họ có thể, gọi là, làm nên được những cái công trình nó hoành tráng như vậy. Thì mình thực sự rất choáng ngợp. Ừm. sang có bị sốc văn hóa hay bị sốc cái gì không? Ờ, <laughs> rất là may là cũng như là chị nói lúc nãy là chị sang với một tâm thế là chị không biết phải phải, ờ, expect điều gì nên là chị cũng không, ơ, ờ, gọi là, bị choáng hay là bị sốc văn hóa gì lắm. Với cả trước khi mà chị đi thì chị cũng, tìm hiểu khá là nhiều. Ví dụ như là các bạn có thể lên, ờ, YouTube, chị có xem, ơ chị có follow hai anh chàng người Ý ở trên YouTube họ chia sẻ về, ờ, cách sống này, về ngôn ngữ và về ẩm thực văn hóa của Ý, chị xem rất nhiều. Hai anh rất là vui tính, mình xem thấy rất là vui, rồi mình cũng, ơ, học được nhiều điều rồi sang đó thì uh, mình cũng uh, uh, khá là hiểu hòm hòm cách họ giao tiếp rồi là cách họ uh, sinh hoạt hàng ngày như thế nào rồi thì mình cũng gọi là đỡ cũng đỡ hơn uh, cũng đỡ sốc văn hóa rồi cũng đỡ hơn nhưng mà chị thấy là về mặt uh, văn hóa thì ý và Việt Nam cũng khá là có cũng có khá là nhiều điểm tương đồng ví dụ như là họ rất là thiên về uh, cuộc sống gia đình này, họ đặt gia đình lên trên hàng đầu này, rồi là họ cũng khá là chill này. Ví dụ như là <laughs> họ chơi nhiều hơn là làm này. <laughs> Hay là họ cũng khá là vui tính, con người thì cũng khá là vui vẻ, rồi cũng rất là dễ gần nên là cũng không có, ờ, gọi là, quá là khó khăn. Ờ, nhưng mà về mặt, ờ Chị thấy bị choáng nhất là về mặt, ờ, thủ tục giấy tờ. Chắc là cũng giống như tất cả các bạn khác sang châu Âu. <laughs> Ờ, sang châu Âu, ờ, du học chị thấy là choáng nhất là thủ tục giấy tờ. Thứ nhất là mình chưa biết nhiều tiếng này, lúc mà chị mới sang Ý chị zero tiếng Ý, không biết một cái gì. <laughs> Nên là chị nhìn 20 trang văn bản toàn tiếng Ý chị thấy đã thấy, gọi là, sốc rồi. Thế xong rồi, ờ, chị nghĩ là ở bên châu Âu thì mình rèn được một cái tính rất là tốt đấy là tính kiên nhẫn. <laughs> Tại vì họ họ làm ăn rất là quy củ đấy nhưng mà cái gì cũng lâu và thời gian chờ đợi uh, tất cả các uh, process tất cả các uh, uh, gọi là thủ tục hành chính họ thì rất là lâu nên là mọi người ai cũng thế thôi kể cả người ý cũng vậy uh, người pháp cũng vậy và bây giờ sang đây thì chị nghĩ là chắc người đức cũng vậy <laughs> đều phải rất rất là kiên nhẫn Người Đức là lâu một cái level rất khác. Thế à? Ồ đấy. Chị <laughs> Siêu lâu á. chị chưa, chị mới sang đây được uh, ờ, 3 tháng đi thì chị vẫn chưa trải nghiệm tại vì chị rất là may mắn ờ, khi mà chị đặt cái um, hẹn để uh, đăng ký um, địa chỉ của mình ấy, à, Ừ. thì chị rất là may mắn vì chị đặt được hẹn ngày hôm trước ngày hôm sau chị đặt được luôn và chị ừ. đến cái làm thì giấy tờ chị có đủ nên là uh, họ làm rất là nhanh không có vấn đề gì nên là chị vẫn ừ. chưa thấy uh, gọi là thủ tục lâu la như là bên ý hay bên pháp nhưng mà về sau thì uh, chắc là dần dần nó sẽ <laughs> lộ rõ bản chất <laughs> nhưng mà không sao tại vì diện passport của chị khác rồi nên là không có vấn đề gì nếu mà kiểu từ lúc mà còn là sinh viên ấy thì nó sẽ khác nữa sau khi mà tại vì cái lúc mà chị đi ý là kiểu bởi vì tò mò thôi không hay là chị xác định là chị muốn định cư ở nước ngoài Ờ, thực ra thì chị chưa bao giờ nghĩ là chị, ờ, sẽ định cư ở nước ngoài, nhưng mà lúc nào chị cũng nghĩ là thế giới rất là to lớn, là vì sao mà mình không, ờ, khám phá một chút, ờ, nếu mà mình có điều kiện chẳng hạn. Với cả chị cũng nghĩ là, ờ, mọi người thì thường nói là châu Âu hay là châu Mỹ thì, ờ, cái nền giáo dục của họ rất là phát triển, nên là chị cũng, ơ, ờ, rất là tò mò muốn, ơ ờ, được uh, tiếp xúc xem là sự khác biệt giữa cái nền giáo dục của họ và ở châu Á hay là ở Việt Nam thì là như thế nào và sau khi đi làm một thời gian thì chị cũng uh, xác định là chị uh, muốn theo đuổi uh, tức là làm uh, về các dự án với NGO với cả các tổ chức phi chính phủ ấy và chị cũng tìm được uh, một cái chương trình học ngoài nó rất là phù hợp ở Rome nên là chị ờ, cũng quyết định là mình được nhận như vậy ờ, cũng khá là may mắn nên là chị ờ, chấp lấy cơ hội thôi chứ chị thực ra cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ định cư ở châu Âu hay là ờ, mình sẽ làm việc ở đây. Ờ, chị nghĩ là bèo dạt mây trôi em. <laughs> Cơ hội nó đến thì mình nên nắm nắm lấy, cũng không nên chối bỏ. Ờ, rồi, ờ, mình, ờ, vì mình mình còn trẻ mà nên là mình trải nghiệm và mình cố gắng, ơ, ờ, hết sức mình thôi. Ừ. Cho em hỏi là cái lúc mà chị quyết định đi ấy thì bố mẹ chị có nói gì không? <laughs> Tại vì em biết chị là con một mà <laughs> nên là <laughs> Ừ, đấy, cái vấn đề con một này khá là nan giải, ờ, đối với văn hóa Việt Nam mình thì là con thì phải con cái thì phải gần bố mẹ rồi, ờ, phải, ờ, chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ nọ kia. Ờ, nhưng mà gia đình chị thì cũng, ờ, khá là cũng khá là cởi mở về cái vấn đề này, tại vì trước đây thì, ờm, bố mẹ chị thì cũng, ờ, có đi nước ngoài làm ăn chẳng hạn. Và sau đấy thì bố mẹ chị cũng, ờ, nghĩ là, ờ, cũng khá là cũng cũng rất là tin tưởng chị, cũng tin tưởng vào những quyết định của chị, nên là, ờ, bố mẹ chị cũng bảo là "Nếu mà con đã quyết định như vậy thì bố mẹ sẽ ủng hộ con, nhưng mà con phải suy nghĩ thật kỹ, phải, ờ, ờ cân đo đong đếm thật kỹ xem là cái hướng đi này nó có phù hợp với mình không rồi là mình sẽ gặt hái được những cái thành quả gì chẳng hạn thì uh, bố mẹ chị cũng uh, nói chuyện với chị rất là nhiều uh, chị cũng trao đổi bố mẹ rất là nhiều và sau đấy thì cả hai cũng uh, đi đến uh, đồng quan điểm là quyết định cho chị uh, đi du học thôi ừ <laughs> cũng chưa, chưa quyết định cho định cư đúng không mà bây giờ đi 5 năm rồi vẫn <laughs> chưa thấy con đường quay về <laughs> rộng mở cho lắm tại covid em đấy lại dòng đời xưa đẩy tại covid thôi <laughs> rất là muốn về mà covid thế xong rồi chị lại không về được đó ừ. lại, tiếp tục thôi <laughs> có thể là cũng có duyên với châu âu đấy để xem sau này như thế nào <laughs> trước mắt là có duyên một anh châu âu rồi đấy còn lại cuộc đời châu âu thì chưa biết chị chị có nhớ là ví dụ như cái năm đầu tiên mà lúc mà chị ở Ý ấy thì có một cái khoảnh khắc nào mà chị nghĩ là tại sao mình lại chọn đất nước này không? Mà không phải <laughs> nếu mà biết trước thì mình đã không mình đã không đi ấy. Ờm. Chị không biết là cái ý kiến của chị nó có thể khách quan được hay không tại vì thực ra là chị rất rất yêu nước Ý. Chị yêu nước Ý rất nhiều, chị yêu con người, chị yêu văn hóa, chị yêu Ờ, nghệ thuật và kiến trúc và ẩm thực của Ý rất rất nhiều và đấy cũng là như kiểu là ước mơ thành hiện thực đối với chị ấy. Nên là ừ. không biết là cái ý kiến của chị nó có chủ quan hay ờ, khách quan hay là chủ quan quá. Ờ, nếu mà nói về một, ờ, cái khoảnh khắc mà chị nghĩ là "Ôi, tại sao mình lại ở đây? Tại sao như thế này nọ kia?" Thì chị nghĩ là cũng không có. Trong đầu chị thì cũng không có những cái suy nghĩ, ơ, ờ, đến mức, ơ, tiêu cực như vậy. Tại vì, ờ, cũng là tính cách của chị nữa, khi mà chị đã quyết định theo đuổi một cái gì đấy thì, ờ, chị sẽ không, gọi là, dễ dàng, ờ, từ bỏ hay là dễ dàng bỏ cuộc. Ờ, với cả thực ra thì, ờ, chị thấy nước Ý rất là tốt với chị, tại vì chị được đi học, ờ, miễn phí này, chị được trợ cấp này, chị có rất nhiều bạn bè tốt, chị có mọi người xung quanh giúp đỡ chị rất nhiều. Và chị cũng khá là may mắn vì xây dựng được rất là nhiều mối quan hệ, ờ, tốt với cả mọi người. Nên là chưa bao giờ chị nghĩ là, ờ, cuộc sống ở đây nó quá khó khăn hay là chị, ờ, rất là hối tiếc khi đã chọn sang nước Ý hay là như thế nào đó. Nhưng mà ừ, ở nước Ý thì cũng có nhiều vấn đề của nó, ví dụ như là về vấn đề việc làm chẳng hạn. Thì chị nghĩ là nếu các bạn, ờ, chọn, ờ, đi Ý để mà xác định là sang đó du học xong rồi để mà đi làm ấy thì chị nghĩ là rất là khó. Tại vì đến người dân cái tỷ lệ thất nghiệp ở Ý rất là cao và đến người dân Ý họ cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm việc và gắn bó với công việc lâu dài. Nên là chị nghĩ là đấy là một cái thực tế mà các bạn phải cân nhắc rất là kỹ trước khi mà các bạn ờ, chọn nước Ý. Nếu mà các bạn chọn nước Ý tại vì uh, rất nhiều những cái điều tốt mà nước Ý có thể đem đến cho bạn thì chị nghĩ là đấy là một lựa chọn rất tốt nhưng mà nếu mà các bạn uh, lựa chọn sang Ý để uh, cố gắng tìm được một công việc gì đấy để đi làm xong rồi để, ờm, ở lại châu Âu chẳng hạn thì chị nghĩ là các bạn phải thực tế hơn một chút. Ừm, Chuẩn điều bị đấy em nghĩ là chị chị chỉ biết khi mà chị sang Ý rồi, đúng không? Còn trước ở Việt Nam thì chắc là các bạn phải chuẩn bị kỹ hơn một chút và các bạn phải, ờ, gọi là, như thế nào nhỉ? Tìm hiểu thật kỹ. Ừm. Ừm. Mấy cái đấy thì em nghĩ chắc là phải trong quá trình mình trải nghiệm ấy sau khi mà chị học xong và bắt đầu đi tìm việc thì mình mới biết những cái đấy chứ còn trước trước khi sang chắc không ai nói với mình <laughs> về cái tỷ lệ đúng rồi trước khi sang thì ví dụ như là các bạn ờ, có uh, tự tìm hiểu chẳng hạn chị cũng có tự tìm hiểu qua và họ cũng không nói quá nhiều về ờ, vấn đề việc làm hay là thất nghiệp ở ý uh, trên internet chẳng hạn bây giờ thì chị cũng biết là thông tin có thay đổi không ừ cái hồi trước chị uh, ờ, 5 năm trước rồi thì họ cũng không có đề cập nhiều lắm uh, và sau đấy thì nếu mà các bạn uh, có gọi là tìm đến sự trợ giúp của các trung tâm du học chẳng hạn thì tất nhiên là họ sẽ uh, nói toàn những cái điều tốt thôi để động viên các bạn để động viên các bạn cố gắng vượt qua những cái thử thách trước mắt ví dụ như là quá trình xin visa hay là quá trình chuẩn bị giấy tờ chẳng hạn thì các bạn đã rất là stress với những cái vấn đề rồi không ai người ta lại thêm dầu vào lửa <laughs> không ai lại bảo là em sao lại không tìm được việc nhưng mà đấy là cái thực trạng mà các bạn nên lưu ý tại vì uh, so với các uh, uh, so với các uh, đất nước khác ở châu Âu như là Đức chẳng hạn thì nền kinh tế nền kinh tế của Ý cũng không phải là uh, quá là nổi trội nên là nếu ừ. các bạn Ờ, muốn, chọn một đất nước nào đấy để đi du học mà, ờ, có nhiều tiềm năng, ờ, tìm được việc làm chẳng hạn, thì nên chọn những nước, ờ, lớn hơn, những nước ở trên Bắc Âu chẳng hạn. Ừ, đây là một lời khuyên hay đấy, tại vì em nghĩ là, kiểu, nhiều khi có những bạn muốn kể cả sau khi đi học xong mà không phải là xác định ở lại, nhưng mình cũng muốn thử thử một cái môi trường nó khác cái môi trường ở Việt Nam của mình ấy, nhưng mà đúng là mấy cái đấy với thật ra cái đấy cũng rất là khó biết. Kể cả có những bạn đã nhắn tin hỏi cho em là "Chị ơi, em học ngành này xong ra có dễ xin việc ở Đức không?" Em <laughs> em không thể trả lời được câu hỏi đấy, tại vì nó còn rất là nhiều cái yếu tố khác ấy. Nó nó sẽ phụ thuộc vào hồ sơ cũng như là phụ thuộc vào những cái gì mà bạn đã từng làm qua ấy. Nhưng mà đấy cũng là một cái mà rất là đáng lưu ý, rồi nhiều khi cái thời gian đầu khi mà chị ở Ý, chị cũng nói là chị không biết tiếng Ý mấy, chủ yếu là bằng tiếng Anh, thì trong cái cuộc sống hàng ngày của chị có gặp khó khăn không? Chị, ờ, nghĩ là những cái gì mà Hằng vừa chia sẻ rất rất chính xác. Ờ, bạn không thể mặc định là bạn sẽ chọn con đường này và bạn sẽ 100% thành công được. Ờ, nghĩ là cái con đường để đến thành công nó không phải là một đường cái thẳng thẳng tắp đi lên như thế này đâu các bạn ạ, mà nó lòng vòng qua rất nhiều bụi rậm và rất nhiều ao hồ sông suối. <laughs> Ờ, và chị nghĩ là nếu mà các bạn chuẩn bị kỹ càng này, nếu mà các bạn, ờ, một cái điều rất quan trọng, ờ, đấy là giao tiếp chẳng hạn, thì nếu mà các bạn, ờ, đã chuẩn bị rất kỹ về mặt ngôn ngữ thì có thể có thể là các bạn sẽ có nhiều lợi thế hơn chị, khi mà chị mới sang tại vì chị không nói nhiều tiếng Ý mà chị chỉ nói tiếng Anh. Đấy, nó phụ thuộc vào, ờ, tất cả những cái yếu tố mà Hằng nói như là về kinh nghiệm này, về học vấn này, về, ờ, độ cởi mở của các bạn và về cách mà các bạn xây dựng network của mình nữa, rất nhiều thứ. Ờm. Đấy, nói xong một hồi chị quên mất câu hỏi của Hằng. <laughs> Em hỏi là cái lúc đầu mới sang mà không biết tiếng Ý nhiều ấy thì chị có gặp khó khăn gì trong quá trình giao tiếp hay là người Ý họ có thích người nước ngoài không? <laughs> chị thấy người Ý uh, đặc biệt là ở Rome thì khá là cởi mở. Ừ. Họ uh, rất là thích giúp đỡ người khác. Ví dụ như là ừ. nếu mà ừ. mình không biết đường uh, hay là mình bị lạc một chút thì họ có thể là dắt tay mình đến tận nơi <laughs> chẳng hạn Ờ, hoặc là chị, ờ, thấy là khi mà chị đi siêu thị chẳng hạn mà chị phải xách rất là nhiều túi đồ ấy, thì họ sẽ dừng lại họ hỏi là "Có cần mình xách về nhà cho bạn không?" Rồi, ờ, sẽ có những người người ta đã có những trường hợp như thế rồi họ xách về hẳn nhà cho chị luôn. Để, ờ. <laughs> để ở cổng cho chị luôn. Chị cũng, ơ, ờ, lúc đầu chị cũng hơi ngại tại vì, ờ, chị trên đài báo trên đài báo thì họ còn nói là ở Ý thì, ờ, có nhiều tệ nạn như là cướp giật hay là lùa lọc hay là nọ kia ấy, nhưng mà thực ra thì Ờ, khi mà chị ở Ý thì chị chưa chưa bao giờ hơn 2 năm chị chưa bao giờ gặp những cái trường hợp như vậy. Ừm. do mình may mắn hoặc là cũng có thể là do mình, ờ, ăn mặc, ờ, xoành xoàng quá, nhìn, ờ, nhìn biết là "Ôi, bé này là chắc chắn là sinh viên rồi, <laughs> không có gì để cướp đâu." <laughs> Chẳng hạn. Đấy, là chưa bao giờ gặp những cái trường hợp như vậy. sau đấy thì, ừm, ờ, nếu mà để, ờ, gọi là, giao tiếp mà để, ờ, như thế nào nhỉ? Ờ, tạo dựng những cái mối quan hệ rất là thân thiết ấy, thì chị nghĩ là cái cản trở mặt ngôn ngữ là rất là lớn vì người ta có thể là rất là ấm cúng đấy người ta có thể rất là cởi mở và chào đón mình đấy nhưng mà nếu mà mình hạn chế quá về mặt giao tiếp thì nó rất là khó để có thể là xây dựng mối quan hệ bền chặt và thân thiết được chị nghĩ là như vậy Ừm, em nghĩ em nghĩ cũng khá là khó mà kiểu thật ra nhiều khi ở châu này bao giờ nó tiếng Anh em nghĩ là cũng nhiều người biết nhưng mà họ vẫn, gọi là, kiểu, thích nói chuyện bằng cái tiếng bản địa hơn Thì ở Việt Nam mình cũng thế, đúng không? Ừ. Mình nói chuyện tiếng Anh được thì được, <laughs> mình gặp nhau rồi mình vẫn nói tiếng Việt thôi. Đúng rồi. <laughs> Ví dụ như là chị rất là may mắn tại vì cái lớp học của chị cũng là theo chương trình quốc tế, đây là trong lớp của chị thì có các bạn người Ý này, có các bạn, từ khắp các nơi trên thế giới. Thì chị có rất là thân với một bạn này người Ý mà nhà của bạn ấy thì ở Padova là rất gần với Venice thì ờ, cũng có về nhà bạn ấy chơi, về thăm gia đình bố mẹ, họ hàng, <laughs> trẻ con. <laughs> Họ rất là giống Việt Nam nhá, họ rất là, kiểu, ờ, ờ thân thiết với gia đình ấy. xong rồi gặp cả bà ngoại, ờ, của bạn ấy nữa là rất là, ờ, nổi tiếng, ờ, Mammy Italia rất là nổi tiếng. À, thế à, <laughs> Ờ, tức là, ờ, ví dụ như là trong văn hóa của người Ý chẳng hạn thì họ rất là đề cao, ờ, bà ngoại, bà nội á. Ờ. Ừ bà ấy. Tại vì, ờ, các bà là hay, ờ, ờ, có những tuyệt chiêu nấu ăn này, rồi là những tuyệt chiêu, ờ, ờ, giao tiếp ứng xử trong cuộc sống chẳng hạn. rất là rất là vui, cũng về thăm nhà, bạn ấy như vậy, ờ, cũng, ơ, ờ, gọi là, ờ, ở nhà bạn đi ờ, mùa hè, chị không nhớ là mùa hè như là 2000- 2018 thì phải. Ừm, 2018 à? Ừ, chị nghĩ là 2018 thì ờ, mình thấy rất là vui và mọi người thì ai cũng niềm nở, ai cũng, rất là chào đón mình. Nhưng mà đấy, như chị nói, tại vì chị không nói được nhiều tiếng Ý, nên là nhiều khi, ờ, giao tiếp thì rất là phụ thuộc với bạn của chị. Bạn của chị thì phải làm phiên dịch cho tất cả nhà. <laughs> Nên là nhiều khi mình, ờ, ví dụ như là muốn, ơ, nói chuyện nhiều hơn này, muốn hỏi họ nhiều hơn hay là muốn tạo dựng mối quan hệ thân thiết hơn thì cũng mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề về ngôn ngữ như vậy. Ừm. Ừ. mà bây giờ chị bây giờ chị đã biết tiếng Ý nhiều chưa? Ờ, lúc mà ở Ý thì chị có đi làm, ờ, công việc làm thêm ấy, cũng giống các bạn ấy, cũng đi làm, ờ, bồi bàn ấy. Nhưng mà tại vì chị không nói nhiều tiếng Ý nên là chị làm cho một cái, ơ, ờ, ờ bar của người Irish, chị làm, à, ờ, bar restaurant Irish. Ờ, thì, ờ, chị cũng có thể order này, chị cũng có thể nói chuyện, ờ, phía mấy khách hàng chẳng hạn nhưng mà chị không thể nào mà nói được quá nhiều, là có một cuộc hội thoại rất là dài chị không thể nói được. Thế thì chị cũng dùng rất là nhiều tiếng Anh, rất là may mắn vì mọi người không bắt chị phải nói nhiều tiếng Ý ở trong công công việc, tại vì ai cũng nói tiếng Anh cả. Tại vì họ là <laughs> Irish thì họ nói tiếng Anh mà. Nên Ừm. là cũng rất là may mắn. Thì tiếng Ý của chị <laughs> thì nó chỉ dừng lại ở cái mức độ, ờ, giao tiếp, ờ, <laughs> thì nó chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà đọc hay là nghe thì, ờ, tình ý của chị tốt hơn. Nếu mà viết với cả nói thì Ừm, ừ, không không tốt lắm, đúng không? Ừ. Không được tốt lắm. Và Ừm. đấy cũng là một cái điều rất là đáng tiếc tại vì chị ở đó hơn 2 năm và chị, ờ, lúc đấy thì cũng, khá là ham chơi, cũng khá là lười ham chơi và lười và đi làm và đi học thì cũng đã hết thời gian rồi nên là chị lúc nào cũng ờ, tìm được một tìm được một cái cớ gì đấy để không học tiếng Ý. Nhưng mà sau đấy khi rời Ý rồi thì lại cảm thấy rất là tiếc. Tại vì lúc đấy mình không cố gắng thêm một chút thì bây giờ có thể là mình lại có thêm một thứ ngôn ngữ rất là ờ, tốt như vậy không? Thì khi mà mình quay lại Ý thì mình có thể giao tiếp tốt hơn nọ kia. À, đối với chị thì tiếng Ý, ờ, nó là cái thứ tiếng <laughs> Gọi là như nào nhỉ? Nó chị không biết dùng từ tiếng Việt như thế nào, rất là musical này, rất là beautiful này, rất là đẹp, một thứ tiếng rất đẹp. Và chị cảm thấy rất là tiếc khi mà chị ở đó và chị đã không dành thời gian và chị quá ham <laughs> chơi và chị không dành thời gian để chị học <laughs> tiếng ý Câu nói yêu thích nào tiếng Ý không? Chị không biết một câu nói yêu thích nào tiếng Ý tại vì cái câu những cái câu mà các bạn dạy chị Ngày xưa chị cũng có đi học tiếng Ý, cũng có đi học cô giáo, cũng đi học thầy cô nọ kia, họ cũng dạy, gọi là, cơ bản, căn bản rồi giao tiếp căn bản các thứ. Nhưng mà bạn chị thì họ toàn dạy chị những cái những <laughs> đường phố. <laughs> chị không thể nào mà chia sẻ mấy cái câu mà chị yêu thích lên đây được. Em chỉ biết biết mỗi một câu mà, kiểu, dùng tay như này là chính thôi, còn không không không có biết nhiều. Thế cái chị ở Ý 2 năm đầu tiên có lúc nào mà cảm thấy rất là nhớ nhà không? Và nếu mà lúc đấy thì chị làm gì để mà lại vơi đi nỗi nhớ với nỗi buồn? <laughs> Ờ, ở Ý thì cái cộng đồng người Việt Nam nó không được mà ờ, đông như là ở Pháp hay là ở Đức. Nếu mà để đi tìm ờ, đồ ăn Việt Nam ấy thì cũng khá là khó khăn đấy là những cái lúc mà chị kiểu bị ờ, lên cơn thèm <laughs> ở Việt Nam và lúc đấy là ôi trời ơi bây giờ tôi muốn bay về Việt Nam tôi ăn dọc Việt Nam tôi bay sang lại <laughs> đấy là cái vấn đề lớn nhất là cái vấn đề ẩm thực mặc dù là ẩm thực ý thì cũng rất là ngon cũng rất là nhiều món rất là đa dạng rất là heo healthy nhưng mà nhiều khi mình nhớ đồ Á nhớ đồ Việt ấy sau đấy thì rất là may mắn thì ờ, ở không xa nhà chị lắm có một ờ, có hai vợ chồng nhà này chuyển từ bên uh, Séc sang và họ mở nhà hàng Việt Nam và ăn đồ ăn rất ngon tại vì cũng là đồ Việt nhưng mà đồ miền Bắc ấy, là cũng hợp khẩu vị của chị Nên là lúc đấy thì mình, kiểu, thấy rất là vui. <laughs> nhớ nhà thì cũng có nhớ nhà, tại vì mình xa bạn bè rồi xa gia đình, xa quê hương mà. Ví dụ như là bạn bè chị thì có thể là họ đi học ở nước khác này, hoặc là họ ở Việt Nam này, thì cũng, không thể nào mà hôm nào cũng nhắn tin nói chuyện, ờ, trao đổi với nhau được. Thì cũng có những lúc mình rất là nhớ bạn mình, nhớ những cái lúc mà hai đứa trên con xe máy <laughs> đi vu vi vu trên khắp đường phố Hà Nội chẳng hạn <laughs> rồi cũng nhớ bố mẹ à, tại vì ví dụ như là những cái lúc mà mình uh, bị ốm kể cả cảm xoáng thôi thì ở nhà thì bố mẹ cũng chăm rồi nấu đồ cho ăn nọ kia nhưng mà ở đây thì ai nấu cho <laughs> nên là cũng cảm thấy nhớ bố mẹ à, nhưng mà được cái thì bây giờ nó không còn như ngày xưa không còn khó khăn như ngày xưa nữa tại vì bây giờ thì mọi người đều tiếp cận với cả công nghệ hiện đại rồi mọi người có WhatsApp có Skype có đủ các thể loại trên đời các bạn có thể gọi về cho gia đình gọi về cho bạn bè được luôn á thì như chị cũng thế ngày nào chị cũng gọi bố mẹ chị nhà chị rất là thân <laughs> nhau bây giờ vẫn thế à bây giờ vẫn ngày nào cũng gọi <laughs> rất thân nhau ngày nào cũng video call trên WhatsApp nhiều khi chẳng biết nói gì cứ gọi thôi <laughs> Ôi, thật là tuyệt vời. Đấy, ờ, nên nó cũng đỡ hơn ấy, nó cũng đỡ hơn. Với cả nhiều lúc, ơ, ờ, nhớ bạn quá thì cũng: "Ê, mày ơi, ờ, tuần này, ờ, mày rảnh hôm nào rồi gọi điện buôn đi, nhớ nhau quá" nọ kia ấy, nó cũng đỡ hơn chứ. Các bạn tưởng tượng nhá, ờ, thời bố mẹ mình, ờ, đi xa xong rồi chỉ có viết thư thôi mà viết thư ừ. cả tháng, có khi mới về Việt Nam thôi lại gửi bức thư từ Việt Nam sang đây một tháng nữa. <laughs> Thì nó có bao nhiêu sự kiện rồi bao nhiêu uh, uh, các event trên đời nó thay đổi rồi bao nhiêu thay đổi các thứ rồi nên là mình vâng. sống trong cái thời đại công nghệ thông tin này là mình phải tận dụng <laughs> ừ Ừ, nhưng mà em thấy đúng là kiểu có FaceTime rồi kiểu nhiều khi em hỏi mẹ em là mẹ có muốn con về không mẹ em kêu là không cần về nữa tại vì ngày nào cũng thấy nhau tuần nào cũng thấy nhau rồi ấy kiểu biết hết là nhà cửa các thứ ra làm sao ấy thì cái đấy cũng đỡ hơn Nhà đang yên ổn có đừng về <laughs> Ờ, mày về lại lại, kiểu, xáo động hết tất cả mọi thứ lên. Ừ, còn, à, ví dụ như em thấy là giả sử như là trong hai cái năm mà chị ở Ý ấy, thì chị chị thấy là nước Ý nó đã dạy cho chị được điều gì mà chị học được? Đầu tiên và Lúc nào cũng thế là tính kiên nhẫn. <laughs> Tất cả các bạn sang, ờ, châu Âu này, chị chắc chắn với các bạn một điều là cái thứ đầu tiên mà các bạn học được đấy là tính kiên nhẫn. Ừm. <laughs> cả cái thứ hai là chị nghĩ là, ờ, ví dụ như là chị chị đi làm ở Việt Nam vừa là không có thời gian này, vừa là lười này, nên là, ờ, với cả đồ ăn ở Việt Nam thì ra ra ngoài ăn nó cũng rẻ, nên là chị cũng không biết nấu nướng gì hết, không biết nấu không ra trắng gì hết. Nhưng mà sang đây đi học thì, ờ, mình, ờ, cũng tiếp cận với cả một nền ẩm thực mới này khá là nổi tiếng trên thế giới này mình cũng uh, đi học thì mình cũng có một chút thời gian ví dụ như là buổi tối chẳng hạn kể cả mình có đi làm thêm thì các bạn cũng không đi làm full lịch được tại vì visa các bạn chỉ cho 20 20 giờ một tuần thôi thì các bạn cũng sẽ vẫn bỏ ra được một chút thời gian để học uh, nấu nướng rồi là học uh, uh, tìm hiểu về ẩm thực của họ làm sao uh, mình uh, có thể nấu các món ăn ngon bổ dưỡng mà nhanh để các bạn uh, uh, tiếp thêm năng lượng để các bạn học hành các bạn đi làm chị cũng học được thêm uh, cái tài nấu nướng ấy nữa thực ra mình cũng không phải là xuất sắc gì cho lắm nhưng mà <laughs> mọi người ăn thì cũng đều không thấy phải đi viện đau bụng nên là <laughs> cũng ok thế là cái thứ hai là chị thấy là uh, ở nhà ấy thì mình cũng khá là uh, thực ra thì lúc nào chị cũng vẫn là một người hướng nội thôi chị không phải là một người hướng ngoại hoàn toàn một người mà có thể là ra đường gặp một ai đấy kể cả người lạ có thể bắt chuyện hay là nói chuyện một cách tự nhiên thì ờ, chị kể cả ở nhà ở Việt Nam cũng thế thôi chị cũng là một người hướng nội cái đấy thì chưa bao giờ thay đổi nhưng mà uh, được một cái là khi mà mình đi ra bên ngoài rồi mình đi ra nước ngoài rồi thì để mà thành công được trong việc học của mình với cả để mà thành công được trong cái việc uh, tìm việc chẳng hạn hay là đơn giản như là tìm chỗ ở rồi là làm sao để uh, có thể uh, hoàn thành các thủ tục hành chính các thứ uh, giấy tờ các bạn của bạn ấy thì mình phải giao tiếp rất là nhiều mình phải quan hệ với rất nhiều người mình phải kết nối với rất nhiều người mình phải biết là ờ, ví dụ người này có thể giúp mình được về vấn đề gì và mình có thể ờ, cũng có mình cũng thấy mình có thể ờ, gọi là gì nhở Ờ, mình cũng có thể, ờ, <laughs> như kiểu là, offer service, tức là giúp về một cái mảng nào đó, một cái vấn đề gì đó chẳng hạn. Như thế thì, ờm, cái, ơ, ờ, giao tiếp với cả cái networking của mình nó sẽ tốt lên rất là nhiều. Đấy là cái thứ ba. <laughs> Với cả tiếp theo thì, ờ, xem nào. Ờ, chị thấy một cái lợi thế mà các bạn đi học ở nước ngoài mà lại học ở trong cái môi trường, ờ, ví dụ như là uh, chương trình học quốc tế chẳng hạn như chị ấy, thì các bạn sẽ quen rất nhiều bạn từ tất cả các nước trên thế giới và nếu mà các bạn uh, có thể duy trì được những cái tình bạn đấy uh, chị thấy rất là chị thấy đấy là một cái điều rất là đáng giá ví dụ như là chị có bạn rất là thân người ý này uh, hay là nếu mà chị đi du lịch uh, ở trong châu âu ấy thì các bạn đi du lịch rất là dễ tại vì uh, nó không quá đắt và các bạn có một cái visa thì các bạn có thể đi du lịch trong khối stranger 20 26 nước tại vì 26 nước bây giờ 26 nước. Nó rất là dễ, nên là nếu mà các bạn có bạn bè của mình ở trong châu Âu này chẳng hạn, ví dụ là chị đi Tây Ban Nha chị cũng có bạn này, chị sang Đức chị cũng có bạn này thì mình thấy cái cuộc sống tinh thần của mình nó được uh, gọi là gì nhỉ? nó nó dồi dào hơn ấy cuộc sống tinh thần của mình nó dồi dào hơn tại vì mình có các bạn mình chia sẻ rất là nhiều điều thú vị về các nền văn hóa mới về ngôn ngữ về con người họ chẳng hạn có rất nhiều những câu chuyện thú vị mà khi mà các bạn đi du lịch trong châu âu hay là đi du lịch ờ, các nước khác mà các bạn có bạn của mình ở đó chẳng hạn các ừ. bạn sẽ được trải nghiệm những cái điều mà nó rất là khác so với những cái trải nghiệm mà các bạn ví dụ như là đi tour hay là đi một mình chị nghĩ là những cái tình bạn mà mình có thể xây dựng được ấy thì nó rất là quý giá. Ừm. Em cũng thấy là không có gì bằng có bạn mà dạng local á. Tại vì thứ nhất là tiếng, mà thứ hai là mọi người cũng biết nhiều hơn và mình cũng được đến những cái chỗ và được ăn những cái món mà nó nó nó thực sự là dành cho người bản địa ấy, Ừm. mình hiểu hơn đấy. mà em thấy thật ra từ trước tới giờ em không nghĩ là chị là người hướng nội, nhưng hôm nay chị nói em mới em cũng hơi bất ngờ, tại vì em thấy nhá, em ấy chị học ngoại giao nhá, xong chị học khoa quan hệ quốc tế, đúng không? <laughs> Rồi, <laughs> đấy, rồi bây giờ chị lại có rất là nhiều bạn bè và rất là nhiều cái mối quan hệ khác nữa thì nay chị nói chị ăn hướng nội <laughs> thì chị nghĩ là sang châu nó giúp cho chị hướng nội nhiều hơn hay là hướng ngoại nhiều hơn? Ờ, ừ, thực ra thì, ờ, hướng nội hay là hướng ngoại thì cái ranh giới của nó rất là rất là mỏng manh thôi tại vì cũng có những lúc mà chị cảm thấy là chị rất nhiều năng lượng chẳng hạn, chị có thể đi ra ngoài chị gặp tất cả mọi người, rất nhiều người, không cảm thấy mệt mỏi nhưng mà sau một thời gian ví dụ như là sau hai ba ngày hoặc một tuần chị sẽ cảm thấy là năng lượng của chị nó đang đi xuống thì lúc đấy chị chỉ muốn là ở trong nhà của mình ở một mình có thể là chả làm gì cả hoặc là làm cái gì đấy mình thích đọc sách hay là xem Netflix hay là chỉ làm cái gì đấy một mình thôi không cần phải gọi là tiếp xúc với ai cả nên là cái ranh giới của chị thì nó cũng khá là uh, như nào nhỉ dao động ấy <laughs> có lúc thì chị rất hướng ngoại có lúc thì chị rất là hướng nội nhưng mà chị thấy cảm thấy như là hầu hết thời gian thì uh, chị hướng nội nhiều hơn là hướng ngoại tại vì chị thích uh, tìm hiểu về những thứ như là làm sao để phát triển bản thân này hay là uh, cái gì nhỏ uh, tâm lý học này hay là uh, khoa học uh, như thế nào nhở neurology neurology là cái gì khoa học não khoa à? khoa học thần kinh Ừ, đấy, những cái thứ như vậy tức là tìm hiểu về, ờ, não bộ hành vi rồi là, ờ, phát triển, ờ, tâm lý, rồi là phát triển, ờ, sự nghiệp của các thứ của của của mình hoặc là của mọi người in general chẳng hạn đấy. Những thứ đấy thì chị cảm thấy <laughs> mình khá là hướng nội tại vì mình dành khá là nhiều thời gian, ờ, chỉ ở với mình thôi ấy, để tìm hiểu thứ đấy. chị cũng thích, ơ, ờ, gọi là, ờ, nhiều khi cũng không cần phải, ờ <laughs> Không phải là anti-social đâu, <laughs> nhưng mà nhiều ừ. khi cần không cần thiết phải nói chuyện với ai <laughs> hay là gặp ai. Ờ, tại vì cái năng lượng của mình bây giờ nó đang dành cho mình ấy, nên là, ờ, chị dành khá là nhiều thời gian, ờ, để, ờ, chỉ dành năng lượng của mình cho mình thôi, nên là chị nghĩ là chị cũng khá là hướng nội. Ờ, sang châu Âu này thì, ờ, ví dụ như là ngày xưa chị ở, Rome chẳng hạn thì thời tiết nó rất tốt, tức là kể cả mùa đông em mở sáng ngủ dậy em mở cửa sổ một bầu trời trong xanh, <laughs> ừ, trong xanh và cao vút đang đợi à, đang đợi chờ em vào một ngày mới à, tươi sáng và tươi đẹp thì đang đợi chờ em. Nhưng mà ví dụ như là chị chuyển lên trên miền Bắc một chút, chị chuyển về Pháp, chị chuyển về Paris thì mùa đông của nó khá là khắc nghiệt, tức là thời tiết thì khá là ảm đạm và u rũ. Và ở ờ, nhà mình các cụ nói là "Cảnh buồn thì người có vui đâu bao giờ" ấy. Ừ. <laughs> Nên là, kiểu, cũng bị tâm trạng đó. Nên là chị thấy là lúc mà mình chuyển đến Paris thì có vẻ như là mình đã hướng nội lại còn, ờ, quá là sâu deep. <laughs> Tại vì cảnh nó phục vụ cho <laughs> cảnh nó phục vụ cho cái tâm trạng á. Mà bây giờ sang Đức thì sang cái đợt mùa hè này thì chị thấy Berlin là một thành phố rất là sôi động, rất có rất rất nhiều thứ để làm, tức là không có một cái cuối tuần nào mà không có một cái event gì đấy để mà bọn chị là khám phá, hay là không có một cái cuối tuần nào mà không có một cái chỗ mới nào đấy mà mình chưa đi chẳng hạn, tại vì cô chị cũng mới sang ấy nên là chị rất là háo hứng ấy. Nên là trong thời điểm hiện tại thì chị khá là hứng ngoại. <laughs> Chị, à, kết nối lại bạn cũ của chị là Hằng này, là chị, ờ, tìm thêm nhiều bạn mới tại vì mình mới đến cái thành phố này mình phải xây dựng cái network của mình càng sớm càng tốt chẳng hạn đó, thì, à, chị cũng cố gắng tìm thêm bạn mới này. Chị, ờ, ờ, ở đây thì có rất nhiều, ờ, ờ, nghệ sĩ họ đến họ biểu diễn chẳng hạn, thì chị đi rất là nhiều concert. Có quá nhiều việc để làm trong mùa hè này luôn, nên là chị cảm thấy là bây giờ chị đang trong thời điểm hướng ngoại chẳng hạn. Nhưng mà Ừm. Hằng với cả mọi người cũng còn nói với chị là, ờ, mùa đông ở đây <laughs> rất là <laughs> nên là chắc là mùa đông này thì chị lại hướng nội thôi. Ôi, từ từ, từ từ rồi mình cân bằng. thì vì thực ra em nghĩ là, kiểu như, đấy đấy đó chỉ là cái mức năng lượng ấy, mỗi một lúc mình cảm thấy thoải mái và cái cái môi trường xung quanh nó nó thúc giục mình nhiều thứ khác ấy. Đấy, em đã chuyển ra ngoài Berlin một tí rồi đấy, <laughs> vì, kiểu, em thấy Berlin, có quá nhiều thứ để làm ấy, và nhiều khi, kiểu, nó nó bị nhanh quá ấy. Và ở Berlin thì rất là rất là đa dạng và phong phú các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cái thứ em nghĩ chắc hợp với chị. Ừ, chị cũng chị cũng hiểu, ờ, cái, Chị cũng hiểu cái chia sẻ của em tại vì, ừ, đến một lúc nào đấy, ví dụ như là ngày nào mình cũng phải làm cái gì đấy, cuối tuần nào mình cũng phải làm gì đấy và, ờ, thấy trên thông tin đại chúng là lúc nào cũng đang có một cái sự kiện gì đấy nó diễn ra chẳng hạn, thì mình sẽ bị rơi vào cái tâm lý là, ờ, mình, ờ, muốn ôm đồm quá ấy, tức là mình Ừm. bị missing out, mình muốn là cái gì mình cũng phải làm ấy, thì đến một lúc nào đấy thì nó sẽ bị khá là, ờ, cạn kiệt năng lượng, khá là mệt mỏi chẳng hạn thì ờ, nhưng mà winter is coming <laughs> <laughs> mùa đông sắp đến rồi các bạn đã không sao đâu <laughs> hãy ở nhà còn làm thêm năng lượng FOMO dành cho mùa hè đúng không? Đông là depression. cụ đấy đang chị cũng đang định đề cập đến cái vấn đề um, depression hay là uh, bị uh, gọi là gì nhỉ bị uh, trầm cảm uh, quá là nhớ nhà hay là bị quá buồn ừ. bị uh, tâm lý gì đó gì đó thì nhất là mùa đông thì mình, ờ, thiên thời địa lợi nhân hòa, <laughs> nên là đã trầm cảm lại càng trầm cảm. Là <laughs> chị cũng đang định chị cũng muốn đang định chia sẻ về cái vấn đề đó, thì chị cũng có lời khuyên cho các bạn sang đây, tại vì chị thấy có rất nhiều bạn, ở ờ, Việt Nam thì các bạn sang châu Âu rồi các bạn bị khá là sốc, tại vì mùa đông thì không có nhiều hoạt động gì lắm, rồi mình cũng không ra ngoài gặp các bạn bè hay là lạnh quá, hay là có rất nhiều lý do chẳng hạn, thì cho các bạn ở và có nhiều bạn thì không biết cách để mà uh, uh, gọi là control cái uh, cái năng lượng của mình hay là cái uh, ờ, cảm xúc của mình chẳng hạn thì khi mà các bạn phải ở một mình thì nó rất là một cái điều rất là khó khăn cho các bạn. Chị cũng rất hiểu tại vì nếu mà các bạn là một cái người hướng ngoại ấy, chẳng hạn là hướng ngoại 80% 100% ấy không phải ờ, như chị gọi là hai mang ấy <laughs> thì thực sự nó rất khó khi mà không được tiếp xúc với mọi người không được uh, giao tiếp rồi không được uh, uh, gọi là gặp gỡ rồi trao đổi rồi làm các hoạt động ngoài trời hay là gặp gỡ mọi người tóm lại chị nghĩ là uh, để mà chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá <laughs> các bạn nên có một cái sở thích gì đấy uh, <laughs> sang đây thì chị thấy là mọi người ai cũng có một sở thích gì đấy mà họ rất là đam mê tức là ngoài công việc và học tập ra thì họ lúc nào cũng rất là năng động và tìm hiểu họ rất là uh, gọi là gì nhỉ rất là tò mò ấy tìm hiểu rất là nhiều thứ uh, sở thích thì rất là đơn giản thôi có thể là bạn thích học nướng bánh này bạn có thể thích đọc này bạn có thể uh, thích uh, Uh, trên mạng có rất nhiều các thể loại forum chia sẻ về sở thích các thứ thì bạn cũng có thể tham gia một trong những cái forum đó nhưng mà chị nghĩ là nên học cách làm sao để, ờ, cân bằng cảm xúc rồi, ờ, cân bằng năng lượng của mình và học cách, ờ, ở một mình, làm bạn với chính mình thì, ờ, các bạn sẽ vượt qua được những cái thử thách, ờ, về mặt tinh thần, về mặt sức khỏe, tinh thần rất là dễ dàng thôi. Và sức khỏe, thể chất cũng rất là quan trọng nhá, nên là các bạn cũng phải chú ý điều đó. Chị nghĩ là nếu mà các bạn bị ốm hay là nằm giường, nằm ở nhà thì làm sao mà đi học hay là đi làm được nữa là về mùa đông ấy nhất là mùa đông ở bên này thời tiết nó khắc nghiệt nên là phải chú ý sức khỏe tinh thần rất quan trọng và sức khỏe thể chất nữa Ừ, ừm, chung là phải phải toàn diện cả hai, đúng không? Em em thấy là cái cái chuyện mà mình đang ở một nước rồi mà mình chuyển sang nước khác ấy, nó gần như là cái việc mình phải bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, đúng không? Ừm. Và chị từ Ý này, xong rồi chị sang Paris này, xong lại từ Paris chuyển về Bordeaux, xong bây giờ lại từ Bordeaux lại chuyển sang Đức. Thì chị cảm thấy như thế nào mà mỗi mỗi một cái lần mà mình lại phải bắt đầu lại từ đầu như thế ờ một lời khuyên chân thành nhé ừ. đừng có mua nhiều đồ quá <laughs> quần áo giày dép rồi cái thể loại trên đời đừng có mua nhiều tại vì mỗi khi mà các bạn chuyển nhà như chị là các bạn kiệt sức luôn trời ơi quá nhiều đồ để chuyển luôn ôi Ờ, các bạn sẽ tốn kém về mặt, ờ, tài chính này và sau đấy thì các bạn cảm thấy rất mệt mỏi vì các bạn không muốn, ơ, ờ, bỏ đồ của mình đi này, không muốn vứt đồ đi nhưng mà lại có quá nhiều thứ để mà mang đi nên các bạn sẽ cảm thấy, ờ, ờ, tinh thần nó bị giằng xé. <laughs> Nên là tránh mua nhiều đồ nhá, đừng có mua nhiều đồ. Với cái thứ hai là như chị nói từ đầu ấy là khi mà chuyển, ờ, đi một nơi nào khác, kể cả chỉ là một thành phố khác trong cùng một đất nước thôi các bạn phải tìm hiểu rất kỹ bây giờ trên mạng trên internet không thiếu gì thông tin cả kể cả như là các bạn không biết tiếng hay là tiếng của các bạn vẫn chưa tốt thì các bạn có thể dùng tiếng anh có thể dùng phiên dịch từ các tiếng việt để các bạn tìm hiểu nhưng mà phải tìm hiểu thật kỹ và uh, đặc biệt là lúc nào cũng uh, đọc đọc nhiều đọc hết tất cả những cái kể cả những cái trang 20 trang 30 trang uh, gọi là uh, thủ tục hành chính mà nó quá dài ấy. nhưng mà nếu mà các bạn đọc và các bạn nắm kỹ những cái thủ tục những cái uh, thông tin của họ ấy, thì uh, các bạn là đang bảo vệ cái quyền lợi của chính mình và các bạn khi mà gặp khó khăn các bạn biết làm thế nào để có thể gọi là tháo rỡ những cái khó khăn đấy biết tìm đến ai để gọi là uh, kêu gọi sự giúp đỡ thì chị nghĩ đấy là điều rất rất quan trọng là các bạn phải đọc và tìm hiểu rất nhiều thông tin về cái nơi mà các bạn sẽ chuyển đến uh, và không quên, ờ, tìm hiểu những địa chỉ ăn uống và vui chơi. Để, <laughs> à, ờ, nếu mà mình, à, chưa có điều kiện chẳng hạn thì, ờ, mình cứ, ơ, ờ, ờ, có trong cái, ơ, wish list của mình trước, xong rồi sau đấy có một ngày các bạn có thời gian hay các bạn có điều kiện thì các bạn, ờ, ờm, có thể, ờ, tìm, ờ đến bạn bè ừ, những người mà đã sống ở đấy rồi để tìm lời khuyên hoặc là tìm bạn mới chẳng hạn rồi sau đấy thì cùng nhau uh, tìm hiểu thành phố cùng nhau gọi là uh, enjoy cái moment <laughs> chị nghĩ là ừm, cái việc mà thay đổi chỗ ở rồi ờ, thay đổi ờ, nếp sinh hoạt rồi thay đổi cách sống ấy thì nó rất là khó khăn đối với ai cũng như vậy thôi Ờ, nhưng mà nếu mà các bạn chuẩn bị về mặt tinh thần, về mặt, ờ, kiến thức thì các bạn sẽ đối phó được với những cái vấn đề, ờ, sau này nó dễ dàng hơn và nếu mà các bạn, ờ, ờ, như nào Tức là lúc nào các bạn cũng, ơ, ờ, có những cái suy nghĩ tích cực ấy, thì, ờ, các bạn sẽ, ờ, đối đầu với những cái những cái khó khăn nó dễ dàng hơn. Ừm. Em nghĩ là dù gì thì dù mình ở bên ngo ở nước ngoài mà mình vẫn phải cần có những người kiểu như là, một cái điểm tựa ấy. Có thể là người yêu, có thể là bạn bè và nhiều khi là chính bản thân mình ấy, <laughs> tại vì không phải là lúc nào mình cũng có những cái người kia <laughs> để mà ở bên cạnh mình. Thì trong ba cái ba ba bốn cái nơi rồi đấy mà chị đã từng ở, chị thấy thích nơi nào nhất? Như chị nói từ đầu đến giờ ấy, <laughs> chị thích Rome nhất. Ừ. Bây giờ chị cũng rất rất thích Berlin tại vì có rất nhiều thứ để làm ở đây và thành phố thì không phải là cái nơi, gọi là ờ, xinh đẹp nhất thế giới, không phải nơi có kiến trúc, ờ, xa hoa nhất thế giới, nhưng mà cũng có những cái, ơ, ờ, điểm, ờ tức là mình đi đến góc này góc kia thì mình cũng thấy, cái sự, ờ, ờ, charming của cái thành phố này ấy, nên là chị cũng rất thích Ừm. nơi lên. Nhưng mà thực ra trong lòng chị á, Paris cái lần đầu tiên chị đến chị cũng rất choáng ngợp tại vì rất rất đẹp, thành phố rất xinh đẹp. Nhưng mà đối với chị Rome vẫn là số 1, vẫn là number one, <laughs> tại Ừm. vì, ờ Tức là gắn bó với Rome về cả về mặt, ờ, tinh thần này, cả về nhất là về mặt tinh thần tại vì đấy là xuất phát điểm của chị. Và chị có rất nhiều ký ức đẹp về Rome, chị có rất nhiều ký ức đẹp về con người, về văn hóa ở Rome nên là trong lòng chị lúc nào Rome cũng là số 1. <laughs> Nhưng mà có một vấn đề là đấy các bạn ạ, cũng hơi khó xin việc ấy, nên là các bạn cứ cân nhắc. Ồ, <laughs> thế là ra đi là bởi vì không xin được việc, đúng không? Hay là vì lý do khác? ra đi tại vì uh, thực ra ấy uh, như nào nhở chị uh, chị không biết là chị sẽ bây giờ cũng thế chị không biết là chị sẽ ở Đức này được bao lâu tại vì chị rất chị là một con người rất tò mò lúc nào chị cũng tò mò muốn tìm hiểu xem là ở chỗ đó thì mọi người đang sống như thế nào con người họ ra sao uh, văn hóa của họ như thế nào và nếu mà có cơ hội là chị sẽ <laughs> bắt lấy cơ hội đấy và chị sẽ uh, di chuyển nên là cái lúc mà chị có cơ hội mà sang Paris để mà đi học thêm một cái um, uh, bằng nữa ấy, thêm một cái uh, chứng chỉ nữa thì uh, chị nghĩ là tại sao mình lại không chớp cái cơ hội này mình sang một đất nước mới mình học thêm một thứ tiếng mới mình quen được nhiều bạn mới nên là lúc đấy thì chị cái cái quyết định nó rất là khó khăn tại vì chị rất muốn ở Rome chị rất muốn ở lại Rome thêm lâu hơn nữa và có thể là tiếp tục học cao lên nhưng mà lại có một cái cơ hội này nó đang ở Paris như vậy nên là nó nó rất là khó khăn nhưng mà đấy cái tính tò mò trong con người nó trỗi dậy <laughs> và nó chiến thắng tất cả <laughs> nên là chị đã quyết định là chị chuyển <laughs> rất là tò mò đúng không và em có cái này một cái thắc mắc mà em nghĩ là cũng sẽ có nhiều người có là em biết là chị đang không học à quên chị đang không làm theo cái ngành mà chị học ban đầu từ kể từ ở Việt Nam rồi kể cả là sang đến Ý cũng như thế. Ừm. Thì không biết là chị cảm thấy như thế nào về cái chuyện mà đổi ngành, đổi nghề hay là phải học lại gì đấy một cái mới? Chị phải nói thật là cái việc, ờ, đổi, ờ, tức là quyết định dừng lại và chọn hướng đi mới ấy, nó rất khó, rất rất khó. Nó phải, ờ, tức là chị đã theo đuổi cái ờ, giấc mơ này và chị đã theo đuổi cái con đường mà chị đã đi từ Việt Nam ấy trong một thời gian rất là lâu là chị ờ, nghĩ là cái uh, khi mà mình đạt được những cái thành tựu này về mặt uh, kinh nghiệm uh, việc làm này về mặt uh, uh, học vấn thì mình sẽ đạt được những cái thứ mà mình mong đợi ừ. mà đời không như mơ các bạn ơi đấy vấn đề nằm ở đấy dù mình đã network rất là tốt này rồi mình đã đạt đến cái trình học vấn như vậy này mình có những cái kinh nghiệm như vậy này nhưng mà cái thị trường lao động ở châu Âu nó rất là cạnh tranh tại vì ở đây mọi người cũng như bạn thôi cũng có rất là nhiều ước mơ và hoài bão và họ cũng chuẩn bị rất kỹ càng và họ cũng có học vấn rất cao nên là ờ, nhiều khi những cái uh, uh, competition nó rất là lớn mình cũng chị cũng đã xác định là như vậy rồi uh, các bạn không biết là chị đã bị uh, reject tức là chị cũng có đi làm về cái, ờ, ngành của chị, ờ, đã chọn ấy. Và nhưng mà trong cái quá trình xin việc các bạn không thể tưởng tượng được đã bao nhiêu lần chị bị reject bởi tất cả các công ty trên đời từ lớn đến nhỏ. <laughs> Và sau đấy thì, ờm, mình cũng có nguồn network tốt nên là họ cũng có refer job cho mình chẳng hạn, nhưng mà khi mà làm trong cái công việc đấy mình lại cảm thấy như là nó không phù hợp. Đấy, nó rất nó có rất nhiều vấn đề, nên là khi mà các bạn ờ, ờ, khi mà chị quyết định là chị sẽ chuyển nghề chẳng hạn thì chị đã suy nghĩ rất rất kỹ uh, chị đang uh, lúc đó thì chị đang làm ở một uh, tổ chức phi chính phủ và cái công việc đấy thì chị cảm thấy không phù hợp và chị cảm thấy là chị sẽ không gắn bó được lâu dài và lúc đấy thì chị cũng cảm thấy uh, hơi bị uh, hơi bị lost hơi bị lạc lối tại vì mình đã bỏ ra quá nhiều công sức và uh, sức lực và effort tất cả mọi thứ trên đời <laughs> mình đã bỏ ra quá nhiều rồi mà bây giờ mình lại theo mình lại có thể là dừng lại hay là đổi hướng thì mình sẽ phải xây dựng lại từ đầu nó rất nó rất là mệt mỏi rất là nhiều nhiều việc đấy cái vốn tiếng việt của chị bây giờ là nó đang bị <laughs> thui chột um, <laughs> nhưng mà đến một lúc nào đấy thì Chị nghĩ là cái lòng kiên nhẫn hoặc là cái, a, ờ, passion của các bạn thì nó cũng chỉ có giới hạn thôi và, ờ, chị nghĩ là trong cái trong cái lúc đó chị nghĩ là thế bây giờ nếu mà mình không làm cái ngành này nữa thì mình có những con đường như thế nào? Thì chị đã vạch ra một cái, ơ ờ, tức là chị, à, có sổ này, có bút này, <laughs> chị vạch ra pro and con này, hướng đi này, rồi chị, ờ, tìm hiểu, ờ, chị do research, do my research này, chị tìm hiểu nhìn rất rất nhiều thông tin trong một khoảng thời gian phải đến uh, ờ, 3 tháng thì trong cái khoảng 3 tháng đấy thì chị vừa học thêm một cái văn bằng và chị vừa tìm hiểu là cái con đường mà mình muốn đi thì con đường nào nó sẽ dễ dàng hơn chẳng hạn đấy thì uh, sau một thời gian tìm hiểu thì uh, với rất nhiều uh, nước mắt và đau khổ <laughs> chị phải say bye về cái ngành cũ của chị tại vì là sự... ngành gì chị có thể nói một chút để mọi người hiểu được không? Ừ. Ờ, trước thì ở Việt Nam thì chị có làm ờ, về mạng quan hệ quốc tế nhưng mà sau đấy thì chị có uh, may mắn là được uh, uh, nhận rất là nhiều những cái freelance mission với cả các uh, tổ chức uh, phát triển uh, cộng đồng tổ chức phát triển kinh tế phát triển cộng đồng xã hội cộng đồng ở Việt Nam uh, ví dụ là from uh, ví dụ là từ uh, chính phủ Luxembourg này hay là USAID rất là nổi tiếng các bạn cũng biết này Ờ, chị làm, ờ, freelance cho họ về, ờ, mảng, ờ, quản lý dự án hoặc là, ờm, tổ chức sự kiện, những cái mảng về tổ chức, về quản lý. Thì sau đấy, ờ, chị rất là thích và chị đã quyết định là chị sẽ theo cái ngành này và sau đấy chị sang Ý học, ờ, kinh tế phát triển. Ờ, cái bằng ở bên Ý của chị thì nó rất là mang tính chất rất là khoa học, tức là, gọi là, hơi hàn lâm một tí rất là nhiều lý thuyết đó nên là chị um, nghĩ là sau cái bằng uh, nhiều lý thuyết như vậy thì chị cũng muốn tìm một cái cơ hội nào đó nó nhiều thực hành hơn nên là chị đã tìm được cái bằng um, thứ hai của chị ở ờ, Paris thì là chị chuyên sâu về quản lý dự án quốc tế thôi nên là chị theo ờ, cái um, theo học ở cái ngành đó Ờ, và rất là may mắn, ờ, vì trong cái, ơ, ờ, trường của mình thì thầy cô thì toàn là những cái người mà làm, ờ, quản lý dự án cho World Bank hay là cho những cái tổ chức rất là lớn, nên là mình học được rất nhiều thứ, ờ, tức là nó thiết thực với cả nó gần gũi hơn với cái công việc mà mình sẽ phải làm á. sau đấy thì chị cũng có đi làm, ờ, trong một số tổ chức, ờ, về, ờ, một số NGO về, ờ, quản lý dự án, về, ờ, support dự án và ờ, sau đấy thì, ờ, sau một thời gian chị cảm thấy là hết duyên. <laughs> Không gắn bó được nữa, thì chị, ờ, bây giờ chị đang chuyển sang, ờ, một cái ngành thứ hai mà cái ngành chị rất thích, ờ, khi mà ờ, lúc mà chị học cấp 3 ấy, thì chị cũng có, gọi là, dự định theo thay đổi à, theo đuổi khi mà chị lên đại học, nhưng mà chị đã không theo đuổi. Nhưng bây giờ chị đang quay lại cái ngành đó là cái ngành, ờ, lập trình web. <laughs> <laughs> Các bạn có vẻ hơi sốc tại vì khi mà chị nói thì mọi người đều hơi hơi sốc tại vì, ờ, chị chuyển 180 độ <laughs> từ ngành xã hội sang ngành, à, gọi là, ờ, như nào nhỉ, khoa học, ờ, tự nhiên ấy, từ khoa học xã hội sang khoa học tự nhiên. <laughs> Nhưng mà cái ngành này thực sự chị cũng rất thích tại vì hồi mà chị học, ờ, cấp 3 chẳng hạn thì chị cũng học, ờ, toán lý hóa, thì chị cũng, ơ, ờ, rất là tình, à, ờ, như nào nhỉ? tiếng Anh nó nói là nerd nerdy ấy. <laughs> ờ. <laughs> Mọt sách à? Ừ, cũng không hẳn là mọt sách nhưng mà cũng là kiểu rất là thích uh, uh, kính đeo kính mắt để giải ờ. rất là thích ngồi máy tính cù. Ờ, đấy hàng tiếng không biết chán toàn tìm tòi những cái gì trên internet rồi tìm tòi photoshop rồi những cái uh, CSS, ờ, HTML những cái rất là cơ bản để, ờ, làm một cái trang web xấu ơi là xấu như kiểu Wikipedia ấy, nhưng mà, kiểu, quá là tự hào luôn để mình <laughs> làm được ấy. Đấy, nói chung là chị cũng thích những cái đấy, chị cũng rất thích công nghệ. Ờ, chị hay xem show, ờ, ờ, robot chị hay xem show mọi người thiết kế robot này, mọi người triển lãm robot các thứ của Nhật các thứ ấy, chị cũng rất thích. Nên là chị lại quay lại cái ngành này và bây giờ đến bây giờ chị thay theo đuổi cũng được, ờ cũng được nửa năm gì đó chị học ừ, xong một khóa nó không phải là uh, đại học hay là văn bằng gì nó là như kiểu một khóa chứng chỉ chứng chỉ thực hành chứng chỉ hành nghề ra ngoài mình đi làm được luôn ấy professional certification đó thì um, đến thời điểm hiện tại thì chị uh, vẫn đang gắn bó với một công ty họ ờ, chị rất là may mắn luôn nhá tức là trong lúc mà chị trong quá trình tìm việc ấy thì chị cũng có gửi cv chị cũng có uh, linkedin Ờ, chị cũng có contact mọi người để xin việc nọ kia nhưng mà cái công ty này họ tự tìm đến chị vì họ tìm được ờ, thông tin ờ, ờ, ờ, thông tin liên hệ của chị trên mạng và họ tự tìm đến chị và họ gắn bó với chị ờ, ờ, trong cái quá trình mà chị đi học này, cho chị đi làm này. Họ cũng, ờ, có trả tiền học phí cho chị này, tại vì ở bên Pháp họ có một cái, ờ, chế độ, ờ, rất là hay cho sinh viên. Chị nghĩ là ở bên Đức cũng có là Working Student. Tức là em vừa đi học vừa đi làm á, thì công ty nó ở ừ. ờ, công ty họ sẽ trả học phí cho mình và họ sẽ trả cho mình một, ờ, ờ, lương, gọi là, minimum wage để các bạn, ờ, có thể là học, ờ như chị là một tuần ở một tuần ở trường và làm thực hành ba tuần ở công ty. Ừ. Gắn bó với công ty này đến bây giờ, chị vẫn đang ở trong, ờ, vacation và đến, ờ, hai 2 tuần nữa chị phải đi làm rồi, chị buồn quá. <laughs> Chị muốn nghỉ vacation. Ờ. thì đúng là, kiểu, một hành trình rất là dài. Thật ra em hỏi cái câu này bởi vì là em thấy là, kiểu, nhiều khi mọi người <laughs> sợ cái chuyện là đổi ngành, đổi nghề ấy, bởi vì mọi người cứ nghĩ là cố gắng bao nhiêu năm rồi mà bây giờ lại đổ sông xuống biển. Mà đặc biệt là phụ huynh ở Việt Nam ấy, bố mẹ mình cứ nghĩ là như chị em thấy là cũng phải bảy tám năm, phải không? Cũng phải tầm tầm đấy là là đi theo một cái hướng rất là <laughs> rất là quốc tế, xong bây giờ quắt một phát mình chuyển lại và kể cả những tất cả những cái bằng đại học hay là bằng thạc sĩ của mình cũng đều còn đều trả liên quan đấy ừ. em thấy là mọi người kiểu có một vài các bạn thì là phụ huynh bị đặt nặng cái chuyện là học cái gì thì phải theo cái đấy nhưng mà đúng là đời nó không như là mơ ấy và nhiều khi mình <laughs> thấy <laughs> không được nữa thì phải chuyển thôi chứ bây giờ mà yêu một người mà yêu mãi mà vẫn chả đi đến đâu thì mình phải đổi thôi chứ bây giờ biết làm thế nào đúng không <laughs> ví dụ rất thiết thực Ô, thể chung thủy được cái kiểu mình cũng đã rất cố gắng nhưng mà một cái con đường đấy thì mình có thể nhiều ngã rẽ mà thì em thấy là, kiểu, mình bớt áp lực lại một chút ấy, chỉ cái chính là giống như chị nói là chị dành thời gian để ngồi viết the pros and cons này, em thấy chị còn mạnh dạn ấy, em <laughs> là đăng ký đi học luôn, <laughs> bỏ tiền luôn, không có pros and cons gì hết, cái gì đến sẽ đến. <laughs> Ừ, nhưng mà chị cũng chị cũng hiểu tâm lý này của mọi người mà, tại vì mình lúc nào cũng nghĩ là nếu chị cũng vậy, cũng phải nghĩ là được, ờ, được hơn, thiệt hơn rồi được mất ấy. Ờm, tại vì bây giờ với, ơ, ờ, phương tiện truyền thông có rất nhiều và có rất nhiều, gọi là, marketing quảng cáo các trường để mà đi học những cái chứng chỉ như kiểu của chị á. Thì các bạn, ờ, cũng muốn tìm hiểu xem là, ờ, cái nghề nào nó sẽ thực sự phù hợp với mình, rồi, cái nghề nào mà nó có chiều hướng, ơ ờ, uh, xin việc nó được dễ dàng hơn ấy chẳng hạn và nó phải phù hợp với cái sở thích của mình tại vì mình đã thay đổi uh, sự nghiệp của mình rồi thì bây giờ mình phải làm cái gì đấy mà cảm thấy nó thực sự là phù hợp với mình và mình có passion thì mình mới theo đuổi được nếu không thì các bạn sẽ lại uh, tốn rất là nhiều thời gian và công sức và các bạn sẽ lại dễ ngã ba đường <laughs> một lần nữa nó sẽ rất là tốn kém nữa. Nên là chị nghĩ là các bạn cũng nên cân nhắc được mất. Nhưng mà chị cũng rất hiểu cái tâm lý này của mọi người tại vì ờ, ví dụ như là chị bảy uh, 8 năm theo đuổi nghề không phải là quá dài nhưng mà cũng không phải là một cái thời gian ngắn không ngắn nhưng cũng không phải là quá dài Ờ, và khi mà phải, ờ, gọi là, say bye, <laughs> nói lời chia tay đường ai nấy đi thì mình thực sự là cũng rất là đau lòng á. Mình nghĩ là mình đã bỏ ra rất nhiều thứ và mình rất muốn gắn bó với nghề, nhưng mà cái thực tại của mình nó là như thế nào, mình phải cân nhắc cái thực tại của mình. Tức là nếu mà các bạn mà lúc nào cũng chìm đắm trong cái suy nghĩ tiêu cực là mình lại tại sao lại như thế tại sao mình lại không thể theo đuổi ngành này ừ, bây giờ cứ cố thêm một chút nữa được không cố thêm một chút nữa được không uh, và các bạn cứ chìm đắm trong mệt mỏi chìm đắm trong uh, gọi là suy nghĩ tích cực thì chị nghĩ là uh, rất khó để mà đi được đến đâu là cái thứ nhất thực thực tế thì nó là như thế và cái thứ hai là các bạn đang bỏ lỡ rất nhiều cơ hội khác tại sao bây giờ mình còn trẻ như vậy mà mình lại không dám thay đổi đi mình lại không dám theo đuổi một cái gì đấy mới đi mình còn trẻ mà mình cũng không có gì để mất mà ừ. <laughs> mà em em thấy có một cái mà em rất thích cả chị là thứ nhất là chị không ngại thay đổi nhưng mà một khi mà chị đã quyết là chị sẽ làm đến cùng tại vì cái này nó là một cái điểm rất là khác so với cái chuyện là mình chỉ thích cho xong cái gì mình cũng thử nhưng mà mình chỉ thử được một tí xong mình lại chuyển sang cái khác ấy thì mình không đi được đến cùng và mình mình mình không thể biết được là mình có thực sự phù hợp với nó hay không ấy thì cái đấy cũng là một cái mà kiểu mọi người phải cân nhắc rất là kỹ và mọi người có có đủ quyết tâm và có đủ gọi là kiên cường để mà theo đuổi đến cùng hay không tại vì em nghĩ là nghề nào nó cũng có những cái tốt và không tốt hết Ừ. Ừ. thì ờ, chị thấy là chị của ngày hôm nay và chị của trước khi đi du học thì khác nhau như thế nào Chị, ờ, rất là đồng ý với quan điểm của em về cái vấn đề là, ờ, các bạn có thể là thử rất nhiều thứ và sau đấy thì không ừ. gắn bó với một cái gì cả. Ờ, cũng cái vấn đề đó thì chị nghĩ là các bạn nên, ờ, cân nhắc, ờ, ví dụ như các bạn có thể như vậy, ờ, với cả các sở thích, các bạn có thể, ừm, thử rất nhiều sở thích, có thể là học đàn, nấu ăn, ờ, học may vá, học vẽ tranh chẳng hạn, nhưng mà các bạn có thể là không theo thay đuổi à, không theo đuổi, không, ơ, ờ, hành nghề, không, gọi là Ờ, đào sâu quá tại vì nó chỉ là một sở thích thôi á nhưng mà khi mà các bạn quyết định chọn một cái uh, career path một cái uh, con đường sự nghiệp của mình á thì các bạn phải serious các bạn phải nghiêm túc hơn chị nghĩ là như vậy các bạn phải cân nhắc rất nhiều từ các bạn phải tìm hiểu lúc nào cũng phải tìm hiểu càng nhiều các bạn càng có nhiều thông tin thì các bạn càng uh, dễ thành công hơn tức là cái cái uh, trở ngại và khó khăn nó sẽ uh, nó sẽ bị limit lại cho các bạn nó sẽ được limit lại cho các bạn là tìm hiểu tìm hiểu, tìm hiểu, tìm hiểu thật thật kỹ. Và thật sự trên cái con đường, ờ, thay đổi sự nghiệp ấy thì các bạn sẽ chị không chị không nói là nó sẽ là lúc nào nó cũng sẽ dễ dàng, nó cũng lúc nào cũng sẽ màu hồng đâu. Nhưng mà các bạn hãy thử nhìn xung quanh mình xem, ví dụ như là ở trong lớp của chị chẳng hạn thì cũng có những người nhiều khi còn lớn tuổi hơn chị nhá, cũng có những bạn nhỏ hơn, nhỏ tuổi hơn nhưng mà cũng có những người mà còn lớn tuổi hơn chị mà họ dám, ờ, đưa ra cái quyết định thay đổi bản thân và thay đổi sự nghiệp của họ như vậy chỉ cần nhìn thấy những cái tấm gương như thế thôi là chị đã cảm thấy là mình được tiếp thêm rất nhiều động lực rồi. Là nếu mà các bạn, à, có những cái, đồng nghiệp hay là những có những cái, bạn học cùng lớp mà có thể là bạn, trao đổi trên mạng hay là trao đổi trên forum nọ kia ấy, mà họ có thể truyền lửa có thể truyền lửa cho các bạn như vậy thì đừng ngại, ờm, ờ, kêu gọi giúp đỡ hay là đừng ngại, ờ, hỏi họ lời khuyên hay là nói chuyện với họ về những cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Và nếu mà chị <laughs> để mà nói về <laughs> để mà nói về sự khác biệt giữa ngày xưa và bây giờ thì chị nghĩ là bây giờ chị đầu gấu <laughs> hơn ngày xưa. Tại vì ngày xưa ở nhà ấy thì mình có bố mẹ bảo vệ mình này, mình có các bạn mình, gọi là, bảo kê mình này, tức là đi đâu thì cũng có đàn có lũ. Nhưng mà bây giờ sang đây thì, ờ, mình phải, ờ, tức là xây dựng tất cả mọi thứ từ đầu ấy, chứ cứ chuyển sang một thành phố khác là chị phải tìm bạn mới, chị phải xây dựng network, chị phải, ờ, ờ, tìm những cái địa điểm mới, tìm những cái, ơ, ờ, giấy tờ thủ tục, ờ, tìm những cái người mà có thể giúp đỡ chị giấy tờ thủ tục, ờ, tìm hiểu về giấy tờ thủ tục. <laughs> Giấy tờ thủ tục là cái bài cao muôn thuở các bạn. <laughs> là ch ờ, cái gì chị cũng phải, ờ, gọi là, khá là tự lập ấy. Rất là tự lập, nên là mình, ờ, có, cái, ơ, ờ, gì nhỉ? Ờ, tức là mình đưa ra quyết định nhanh hơn, ờ, mình có nhiều thông tin thì mình đưa ra quyết định chính xác hơn và mình, ờ, cảm thấy tự tin hơn chẳng hạn. Mình có nhiều lòng tin bản thân hơn tại vì mình đã survive, ờ, ờ, Ý, Pháp rồi sang Đức rồi mà, nên là mình sẽ cảm thấy là Ờ, mình mạnh mẽ hơn là mình nghĩ á. Tại vì ở nhà thì mình hay được bao bọc rồi mình hay được chiều chuộng ấy, nên là khi mà đi ra ngoài thì các bạn sẽ khám phá được, ờ, cái sức mạnh thực sự tiềm ẩn tiềm <laughs> tiếng Việt là cái gì? Tiềm Tiềm ẩn. tiềm ẩn ở trong cái, ơ, ờ, ờm, ờ, ờ, ờ Đó, không biết nói tiếng <laughs> đấy chị rất hôm nay chị rất cố gắng ấy tại vì não chị nó tua rất là nhanh và nó tức là mix rất là nhiều thứ tiếng vào với nhau ấy là thôi chị rất cố gắng để chỉ nói tiếng Việt và không muốn mix tiếng Anh không không muốn trộn tiếng Anh không muốn trộn tiếng Pháp không muốn trộn tiếng Ý để tại vì chị biết là cái uh, khán giả của Hằng ấy thì rất là nhiều độ tuổi á nên là chị không muốn như vậy á nhưng mà nhiều lúc chị hay bị kiểu não chị nó không nó không hoạt động được ấy <laughs> Đó. Ờ, sẽ ờ, ờ, sao? Ừ, đấy chị mình đang nói là các bạn sang đây rồi các bạn phải tự lập hơn, các bạn phải mạnh mẽ, bạo dạn hơn thì các bạn sẽ tìm thấy được cái sức mạnh tiềm ẩn ở trong ở trong chính bản thân mình. Ờ, chị thấy sức mạnh tiềm ẩn của chị chưa? <laughs> sức ăn sức ăn thì mình biết rồi. <laughs> Là có thêm sức mạnh. <laughs> Ừm. Mà em thấy cái đấy cũng đúng đấy, tại vì, kiểu, thật ra đi du học thì nói gì nó nó cũng cho mình một cái khoảng thời gian này mà mình nhìn sâu ở bên trong ấy và mình biết được mình là ai và mình thực sự muốn điều gì ấy và nó cũng dạy cho mình rất là nhiều thứ khác bản thân em em thấy là đúng là cũng khác rất là nhiều so với cả ngày xưa thì ừ, một câu hỏi cuối cùng mà em muốn hỏi chị trong ngày hôm nay là nếu như mà chị có thể được nói một câu <laughs> với bản thân mình thì chị sẽ nói gì sau một khoảng thời gian rất là dài chị đã sinh sống làm việc ở châu Âu Tức là nói về à, tức là nói với bản thân chị ở trong quá khứ hả? Ờ. <laughs> Hay là nói bản thân chị của hiện tại cũng được. Ờ, nói bản thân chị hiện tại hả? Ờ, nhiều lúc ấy thì chị hay hay có một cái um, tức là chị nghĩ là sẽ cũng có rất nhiều bạn sẽ mắc phải thôi một cái imposter syndrome tức là nghĩ là những cái thành quả mà mình đạt được ngày hôm nay có có thể là do mình may mắn chẳng hạn ừ. không phải là do mình đã cố gắng hay là do mình tài giỏi nhưng mà là do mình may mắn ấy nhưng mà chị nghĩ là không có cái gì là 100% may mắn cả. Các bạn đã ừ. nỗ lực và các bạn xứng đáng được hưởng những cái thành quả ngày hôm nay thì các bạn hãy tin rằng đấy là thành quả do chính các bạn tạo ra chứ không phải là do lúc nào các bạn cũng được may mắn mà được như vậy. À, ví dụ như là các bạn được người khác giúp đỡ thì chính các bạn cũng đã tạo dựng được những mối quan hệ rất tốt để các bạn có thể tin tưởng và các bạn có thể nhờ cậy người khác giúp đỡ mình được như vậy. Cái đó không phải là may mắn, đối với chị không phải may mắn hoặc là các bạn uh, đã có um, được tấm bằng thạc sĩ này cũng là do các bạn đã cố gắng học hành và cố gắng uh, trụ lại <laughs> tấm bằng này <laughs> trong khoảng thời gian gần một năm hai năm gì đó thì cái đó đối với chị cũng không phải là may mắn nên là các bạn ừ, chị nghĩ là hãy nên tin vào cái khả năng của mình và tin vào chính bản thân mình và đừng lúc nào cũng nghĩ là đừng lúc nào cũng uh, gọi là gì nhỉ hạ thấp những cái nỗ lực của bản thân mình và nói rằng tất cả những gì mình đạt được là do may mắn và chị nghĩ là vì thực sự là nó không phải như vậy <laughs> đấy cũng là điều chị muốn nói với chị không ừ. đúng rồi đấy ờ. <laughs> em em sẽ repeat lại một tí <laughs> nhắc lại một tí là kiểu chị cũng muốn nói với bản thân là chị đã cố gắng nỗ lực rất là nhiều tất cả nó không phải là may mắn mà nó do em nghĩ là có nhiều cái phần đấu tranh nội tâm và cũng là mình phải mình phải luôn kiên cường ấy vì em nghĩ kiên cường là một cái từ rất là là một cái đức tính rất là khó vì kiên cường mà kiên nhẫn nó nó nó phải trải qua rất là nhiều trông gai ấy và có một cái nữa em thấy rất là quan trọng là rất là cảm ơn vì chị đã không bỏ cuộc chị đã luôn <laughs> tiến về phía trước <laughs> luôn mạnh mẽ và luôn lạc quan <laughs> ngày hôm nay ở Berlin để đi chơi thăm đúng không ừ. Ờ, rất là phải rất là mạnh mẽ và rất là lạc quan ấy, với, kiểu, em nghĩ là đúng là mọi người nên dành thời gian cho bản thân và công nhận cái sự cố gắng của mình ấy. Ừm. Vì em nghĩ là mỗi một người sẽ có một cái mức đo, một cái thước đo thành công khác nhau ấy, và mình không thể dùng cái thước của người khác để mà mình đặt lên mình được, cái đấy nó sẽ rất là khó và nó làm cho mình, kiểu, bị tự ti ấy, và mình không không mình không mình không thấy mình là ai và mình không thấy mình làm được gì ấy. Nó cũng nó cũng tốt mà nó cũng không phải là mà nó cũng xấu ấy và nhiều Ừm. khác góc độ khác nhau ấy đấy. Ừm. Chị cũng nghĩ như vậy, như là ở châu Á mình thì hay nói là phải, ờm, gì nhỉ? Phải, ờ, humble phải, ờ, Ừm. khiêm tốn đó Ừ. Ờ. Nhưng mà khi mà các bạn đã ra đời và chiến đấu <laughs> rồi, các bạn sẽ nhận ra là nếu mà các bạn quá khiêm tốn ấy, thì nhiều khi những cái gì mà các bạn, ờ, hy vọng á, những cái gì mà các bạn nghĩ là các bạn xứng đáng nhận được ấy vì do là mình quá khiêm tốn nên là mình sẽ nhận được ít hơn những cái thứ mà mình xứng đáng chẳng hạn chẳng hạn như vậy hoặc là vì mình do mình quá khiêm tốn nên là có khi mình sẽ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội tại vì mình không biết uh, làm sao để có thể uh, như nào nhỉ tức là ví dụ khi các bạn đi xin việc các bạn không biết làm sao để uh, uh, thắng pitch hay là ờ, sell yourself uh làm sao để có thể, ờm, ờ, nói nhưng về bản thân để bán để bán những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm của mình. Ừ. nâng giá trị của bản thân mình lên để cho cái nhà tuyển dụng, ừ, người ta thấy được những cái tiềm năng và những cái, ơ, ờ, thực lực của mình chẳng hạn. Nếu các bạn quá khiêm tốn thì các bạn sẽ bỏ lỡ những cơ hội như vậy. Chị nghĩ là như ừ. vậy. Ừm, rồi. ok Có lời nào cuối cùng chị muốn gửi đến mọi người nữa không? <laughs> Ờ, thực ra á, ờ, cũng không nghĩ là mình sẽ, ơ, dài văn được đến như vậy. <laughs> <laughs> Nên là đến hôm nay mà chị nói được đến như vậy là chị cũng, ơ, ờ, cảm thấy khá là ok rồi hẳn. Hằng. <laughs> Rồi là <laughs> ờ, chúc mọi người lúc nào cũng sáng suốt và, ờ, các bạn nếu mà đã quyết định theo cái con đường đi du học này thì nên, ờ, như chị nói ngay từ đầu luôn đó là các bạn tìm hiểu thật kỹ và các bạn phải, ờ, cả bố mẹ mình nữa, tức là, ờ, hỏi ý kiến bố mẹ này và làm sao để, ờ, ờ Tức là trong cái trong cái quá trình mà các bạn quyết định, ờ, về cái, ơ, ờ, con đường sắp tới các bạn ấy, thì các bạn phải, ờ, communicate, phải, ờ Nói chuyện, phải Đúng. trao đổi, Đúng ừ. rồi, phải trao đổi với bố mẹ, ờ, phải tìm hiểu lời khuyên từ mọi người về từ các anh chị đi trước, từ các bạn chẳng hạn, tìm hiểu rất kỹ và chuẩn bị cái hành trang cho mình đầy đủ về mặt thể chất, về mặt tinh thần để các bạn có thể, ờ, thành công trong con đường mà các bạn đã chọn. <laughs> Rồi, rất hay, rất cảm ơn chị đã kết lại tập podcast này bằng một lời khuyên rất là thú vị. Và hy vọng là mọi người đã lắng nghe cuộc trò chuyện và có thể hiểu thêm một chút về không chỉ nước Đức, nước Ý mà còn thậm chí cả nước Pháp nữa thông qua trải nghiệm của chị Dung. <laughs> rất là cảm ơn chị đã dành thời gian ngày hôm nay. Cảm ơn Hằng và mọi người đã dành thời gian để nghe podcast. <laughs> nghe chia sẻ của chị. Ờ. Bye bye, tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vào thứ tư của tuần sau. Bye. Các bạn có thể tìm thấy du học chữa lành trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcast và Spotify. Mọi thắc mắc và chia sẻ xin vui lòng gửi về địa chỉ email du học chữa lành a gmail.com. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng lần sau.